đôi khi anh vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ đôi khi anh cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau đâu muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ muộn màng là từ lúc đang sơ vừa quen niềm đau là từ lúc yêu thương vừa chớ ta hẹn nhau cuối ta có sẽ không thể tan bên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương từ lúc ban sơ vừa quen nên đâu là từ lúc yêu thương vừa chớm ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay rồi buồn mang ta nói lời yêu và nhớ rồi vui vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng